còn sắp với nhà nhà rồi á Cậu trai, nhà mới đẹp hơn nhiều Sơ tòa, màu sắc đa dạng Cho bạn ngôi nhà đẹp hoàn hảo Ồ, oh, đẹp thiệt mạnh quá Sơn tòa, bốn mùa tươi sắc Sơn tòa, thưởng tiền Cao là trúng ngay Tổng giải thưởng đến 1 tỷ đồng